Todd, what happened? xưa lại một cách đến với thà xin ông xin ông có tay đục à. cái ní đục tốt hề cái ní đục lại thật á người người tâm đến lên bên ai một sắc tạm biệt ngón mưa kêu lỡ nói ผมเด้อนุ่มอะไร พนมครับผมโอ้โหไปเที่ยวนครพนมมาเลยอ่าฮะ สุดยอด หนุ่มนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวจะไปสำหรับในชุดนี้กันเลยนะครับ